cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi dù buồn vui trắng tay anh sáng giàu người anh thương cố chấp tay dội ơn bảo vệ em cho che suốt cuộc đời cả ân tình trao tặng em mãi thôi quên đi chính em Là chỉ nhớ anh mất đi mà thôi Nếu như em không thấy anh quan tâm em Là khi anh không muốn em lo lắng gì Về nhà một mình em quên lối đi Nguyện là sao soi sáng thêm con đường em Nếu như em đêm xa băng cô đơn hơn dối ăn mình em thôi khiến anh em môi cười cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi dù buồn vui trắng nay hay sáng dần người anh thương cố chấp tay dối ăn bảo vệ em cho che mình em quên lối đi Nhận là sao soi sáng thêm con đường em Nếu như em đem ra băng cô đơn nơ Thì trong đêm trong giấc mơ ôm lấy người Người anh thương cô chấp bay rồi anh Mình em thôi khiến anh nghe môi cười Cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi Dù buồn vui trắng tay ai sáng giàu có chấp tay rồi ơn bảo vệ em cho che suốt cuộc đời cả ân tình trao tặng em mãi thôi lời yêu thương chẳng phải dùng kiếp này người anh thương có chấp tay rồi ơn mình em thôi khiến anh em môi cười cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi chở che suốt cuộc đời ta ân tình trao tặng em mãi thôi lời yêu thương chẳng phải suốt kiếp